nhớ rồng tàn thọ ít trồng phong như sở đời xuân linh số tô sầu youtube partner nọ ai nhớ rồng tàn thọ trâu ít trồng nịa trồng tí ít trồng xét xuân linh số tô rồi xét giải tỏ nè tua một xét thia lòng số cà xia của trầu xuân linh sô tô cô hạ phàn chèn cả cũng nhỏ to con cú lu xe khía tia có chẳng nhòa cho lo sợ từ mua tù phò có hậu xuân thia so so là tù có lu cha danh họ cú xứ nó từ suy trò lo tông tê lờ thiên lo cũ lũ xía đùa nó chẳng tha cũ hai tia có cho là mù bư hao lúa lũ xuống thiên lo yên chỉ so thì hậu con đua xia có mong tiền nó có bùa đó lo lỡ cha cụ lũ xia nó phán chẳng to trớ chỉ 我去三天今天个。vì có yo ý tu wa ku lu cha pla ku lũ xia khia tia có yang chẳng lũ có cũ cho trở một lũ đua lư tu thia chẳng mua có xả lão thơ khua cú thia chẳng to có lo ta non đôi gấu mông tỉa nó có bùa cho lò lơ cha cụ lũ xia nó phán chẳng to trơ tư tàn đu nó chỉ sân thiết xin thiên ngờ vì có hỏi thu cụ lô cha lờ giờ mua y nu cô khía tao trao con chế yo chú tao lo rầu bia khía tia cụ lu có lu khờ lu xia ta đu nó thia chỉ vua bỏ nia